những phút giây huyền thoại một vì sao soi lối giữa bóng đêm cả thế giới bí ẩn được tái hiện ngay sau tiếng bấm máy Nokia N82 chia sẻ những hình ảnh và khám phá của bạn về Việt Nam và góp phần tạo nên 100 điểm đến thú vị mới. Cuộc thi khám phá 100 điểm đến Nokia N82 chu du vạn miền tái hiện cuộc sống